Quốc phòng Việt Nam TV xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày 4 tháng 6 vừa qua, Đại tướng Mỹ đã chính thức thức xác nhận Việt Nam đặt mua 3 máy bay quân sự hiện đại T-6 và chúc mừng phi công Việt Nam Đặng Đức Toại vừa tốt nghiệp xuất sắc. Trước đó, vào đầu năm 2021, Không quân Mỹ đã mở gói thầu cung cấp 3 máy bay quân sự cho Không quân Việt Nam. Dự kiến việc bàn giao máy bay diễn ra chậm nhất vào giữa năm 2023. Sáng nay ngày 4 tháng 6, Trả lời phỏng vấn của tuổi trẻ online trong một cuộc họp báo trực tuyến, Đại tướng Kenneth S. Winsback, tư lệnh không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, xác nhận Việt Nam đã đặt mua một số máy bay huấn luyện T-6T Sun II từ Mỹ. Một trong những điểm nổi bật nhất trong hợp tác giữa không quân Mỹ và Việt Nam có lẽ là máy bay T-6. Loại máy bay huấn luyện Việt Nam sẽ mua, tướng Winsback nói trong cuộc họp báo. Thông tin trên được tướng Winsback đưa ra khi được hỏi về triển vọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt, Mỹ trong thời gian tới. Tư lệnh không quân Mỹ ở Thái Bình Dương còn cho biết Việt Nam quan tâm tới máy bay T-6 là nhằm cải thiện. Chương trình đào tạo phi công chiến đấu chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ chuyển giao và đưa máy bay vào hoạt động, giúp không quân Việt Nam tăng cường năng lực đào tạo phi công, tướng Winsbeck khẳng định. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trên tướng Winsbeck lại không tiết lộ Việt Nam đã đặt mua bao nhiêu chiếc T-6 T-San 2. Được biết, vào đầu năm 2021, Tạp chí quân sự Genes cho biết không quân Mỹ đã mở gói thầu cung cấp 3 máy bay huấn luyện cho không quân Việt Nam, bao gồm cả gói huấn luyện đào tạo phi công và cung ứng phụ tùng. Dự kiến việc bàn giao máy bay diễn ra chậm nhất vào giữa năm 2023. Trước đó, vào năm 2018, Không quân Việt Nam cũng đã cử hai phi công tham gia khóa đào tạo dài 52 tuần với máy bay T-6 T-Sun II e e trong chương trình lãnh đạo hàng không, an, của Không quân Mỹ. Thượng úy Đặng Đức Toại trở thành phi công quân sự Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo của An vào ngày 31 tháng 5 năm 2019. Không lâu sau đó Trung úy Doãn Văn Cảnh cũng hoàn tất chương trình huấn luyện này. Như vậy, có thể thấy việc không quân Việt Nam cử phi công sang Mỹ tham gia chương trình An là bước đánh giá quan trọng để quyết định mua các máy bay T-6 T-Sun-2. T-6 T-Sun-II là một trong hai mẫu máy bay huấn luyện cơ bản của không quân Mỹ, chiếc còn lại là T-38 Talon. T6 là phương tiện bay mà mọi phi công Mỹ phải biết sử dụng khi muốn tốt nghiệp khóa huấn luyện bay cơ bản dành cho phi công quân sự trước khi chuyển loại lên T38. Máy bay huấn luyện T6 T-Sun II phục vụ trong hầu hết các đơn vị huấn luyện không quân của quân đội Mỹ với số lượng biên chế vào khoảng vài trăm đơn vị. Mặc dù có thiết kế của một máy bay huấn luyện cánh quạt cơ bản nhưng T6 vẫn có thể được chuyển đổi thành một máy bay tấn công hạng nhẹ khi cần thiết ở một số biến thể nhất định. Các học viên không quân trên khắp thế giới nhận định T6 thân thiện với phi công hơn nhiều mẫu máy bay huấn luyện cánh quạt khác và nó cũng được đánh giá là rất thích hợp để đào tạo các phi công tương lai nếu sau khi tốt nghiệp họ sẽ chuyển loại lên các dòng máy bay quân sự do Mỹ hay phương Tây chế tạo. Việc không quân Việt Nam đặt mua một số máy bay huấn luyện T6 từ Mỹ cho thấy một khởi đầu đầy triển vọng cho việc hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Và trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ lựa chọn trang bị thêm nhiều máy bay quân sự của Mỹ và phương Tây. Chia sẻ tại buổi lễ tốt nghiệp Thượng úy Đặng Đức Toại. Phi công Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp chương trình lãnh đạo hàng không, an, của Mỹ. Bày tỏ mong mỏi sớm trở về, giúp đỡ huấn luyện cho đồng đội. Đây là cơ hội đặc biệt dành cho tôi, được tới đây và học tập nhiều điều mới, Thượng úy Đặng Đức Toại chia sẻ. Thượng úy Toại tham gia an trong vòng 12 tháng và tốt nghiệp vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, tại căn cứ quân sự Columbus, bang Mississippi, Mỹ. Theo trang chủ của Trung tâm huấn luyện bay và đào tạo chỉ huy thuộc không quân Mỹ, AETC. Thượng úy Toại sẽ tiếp tục lái máy bay vận tải chiến thuật loại hai động cơ cánh quạt phản lực Casa C295. Trước khi bắt đầu chương trình An, Thượng úy Toại theo học tại Học viện Ngôn ngữ Quốc phòng, Trung tâm Anh ngữ Mỹ, DLILC, e vào năm 2016, tại căn cứ San Antonio Lakeland, bang Texas. Sau khi tốt nghiệp tại đây, anh tiếp tục đến căn cứ Columbus để theo học An vào tháng 5 năm 2018. Trong khóa huấn luyện, Thượng úy Toại đã có 167 giờ bay cùng máy bay huấn luyện T6 T San 2. Cũng trong buổi lễ tốt nghiệp này, chuẩn tướng Edward Vogel, trợ lý đặc biệt bộ phận huấn luyện thuộc Phó Tổng Tham mưu trưởng hành quân tại Lầu Năm Góc, đã chúc mừng Thượng úy Toại hoàn thành khóa học an. Tôi muốn bạn bay, tôi muốn bạn chiến đấu và tôi muốn bạn chiến thắng. Đây là một vinh dự và một đặc ân với tôi khi được nói chuyện cùng bạn. Cũng như chào mừng bạn đến với chúng tôi với tư cách là một trong những đối tác, chuẩn tướng Von nói. Ngoài chuẩn tướng Von, Trung tướng Stitquat, chỉ huy trưởng của AETC, đã phát biểu về bước tiến mới này đối với quan hệ hợp tác quân sự Việt, Mỹ. Sự tham gia của Việt Nam vào chương trình lãnh đạo hàng không là một cột mốc quan trọng đối với quan hệ hợp tác giữa không quân Mỹ và lực lượng không quân Việt Nam. Việc hợp tác và đào tạo như thế sẽ giúp không quân Việt Nam tăng cường năng lực tác chiến trên không và trên biển, Trung tướng Quát cho biết. Quan hệ hợp tác này sẽ giúp bảo đảm hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới, ông nói thêm. Cùng tham gia phỏng vấn, Thiếu tướng Winkler nói, chúng tôi mong muốn hợp tác quân sự có thể tiếp tục lớn mạnh, cho phép Mỹ và Việt Nam hợp tác hiệu quả hơn để đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.